Hello xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn Sáng nay uh, Kim và ông xã là anh Tony uh, Đang trên đường đi đến uh, London các bạn Tại vì Kim bị mất passport đó Cho nên là hôm nay đi London để uh, làm lại passport Ở Đại sứ quán uh, Việt Nam ở Anh đó thì ở London các bạn Hôm nay Chủ nhật uh, đã gửi Chi Chi cho ông bà nội rồi Chi sẽ ở nhà ông bà nội cho đến ngày uh, thứ hai Hôm nay là Chủ nhật thì bây giờ mình đang trên đường đi mọi người mình từ ở dưới ờ, Liverpool đi ờ, lái xe đến ờ, London thì khoảng 4 tiếng các bạn tùy vào giao thông nữa nếu như mà không có kẹt xe thì đi khoảng 4 tiếng tại vì không có mua được vé tàu đó cho nên là phải lấy xe bây giờ tới trạm dừng chân rồi mọi người mình sẽ đi vô đây mua đồ ăn sáng giờ cũng 10 giờ sáng rồi sáng hai vợ chồng chưa có ăn à, đến đây nghỉ ngơi um, đi toilet đi vệ sinh gì đó rồi mua đồ ăn sáng mua nước uống gì đó rồi mình sẽ đi tiếp cho mọi người đã mua xong rồi nè các bạn nhưng mà mình à, không có ăn ở trong đó ở trong đó có chỗ ngồi ăn nhưng mà mình đi ra ngoài đây mình ăn mình ăn xong rồi đi luôn cho nó lẹ à, Kim sáng nay không có muốn ăn cho nên là chỉ mua cái hộp trái cây này thôi ăn trái cây còn uh, ờ, Tony thì ăn um, <coughs> cái McDonald giống như cái hamburger vậy đó McDonald ăn sáng với lại có uh, một cái ly trà đó sáng nay thì Kim chỉ ăn trái cây thôi Hello mọi người thì sau khoảng 4 tiếng lái xe bây giờ mình đã đến uh, trung tâm của uh, London rồi nè mọi người trời hôm nay uh, không có nắng mưa nó phất bay bay hơi uh, hơi âm u một chút xíu nha các bạn đi vô trung tâm kiểu như ở dưới quê mới lên thành phố á mọi người tại vì chỗ mình sống cũng hơi yên tĩnh mình ở Liverpool nhưng mà không có ở trong trung tâm của Liverpool mình chỉ ở kiểu như ngoài rìa của thành phố thôi đó nên nó cũng hơi yên tĩnh bây giờ lên tới London thì ở một cái thành phố lớn rất là năng động và náo nhiệt mọi người cho nên là cảm ờ, giác giống như ờ, ở quê lên phố vậy đó ở bên anh có nhiều cái dịch vụ giao đồ ăn giao hàng bằng xe đạp điện nè mọi người xe đạp điện hoặc là xe máy cũng giống như Việt Nam mình ha có cái thùng ở phía sau đó có nhiều người thì mang ở trên vai ở à, trong ờ, trung tâm của thành phố London đó, nếu như mà mình chạy xe như vậy nè mình chạy xe vô trung tâm luôn là mình phải trả phí một ngày khoảng 10 ờ, bảng Anh đó các bạn khu này có vẻ yên tĩnh đó mọi người à, khách sạn mình ở gần ở đây nè ở đây có vẻ là yên tĩnh Hello mọi người, Kim và anh Tony đã đến ờ, London rồi Thì uh, hai đứa đã check in khách sạn rồi các bạn Bây giờ sẽ đi dạo uh, Đi dạo một chút sẽ đi ăn tối Hôm nay thì uh, Tony đặt cái nhà hàng của một cái đầu bếp rất là nổi tiếng thế giới đó là uh, Gordon Ramsay mọi người một chút nữa mình sẽ đi đến đó ăn bây giờ thì ờ, đi dạo phố trước mùa thu hôm nay cảnh đẹp quá các bạn ơi yeah. Dạ. oh. Gordon shouting at the staff over on the TV yeah, vì nó dạ, mùa thu lá đẹp quá buổi chiều buổi chiều nắng trên cái tán lá này đẹp quá chừng luôn nè nhân dân tự đây là công viên Hoàng gia này các bạn công viên này rất là lớn luôn hôm nay à, buổi chiều nắng chiếu xuống cái à, tán lá vàng này đẹp quá mọi người nắng rực rỡ luôn á quá trời đẹp luôn ừ. đây có một cái bức tượng đây nè mọi người ở đối diện à, bên đó là cái cái tòa nhà hình vòng tròn đó là Royal Albert Hall là nơi tổ chức những cái sự kiện âm nhạc hoặc là thể thao đó hồi đợt trước hôm bữa um, có giải cầu lông quốc tế đó là chơi ở đây nè mọi người rất là nổi tiếng ở đây We have lots of different events on there, babe. Mm. But mostly musical, musical. Yeah. Musical things, you What is the chill? Who is that? I have no idea. Ở trên đây có một cái bức tượng vàng Bức tượng đó là hoàng tử à, Albert đó các bạn Là chồng của à, nữ hoàng à, Elizabeth Elizabeth một không? Queen Elizabeth. First Elizabeth. the first Queen Elizabeth. Yeah. Not the first, but Queen Elizabeth nữ hoàng Elizabeth không phải là cái nữ hoàng hai vừa mới qua đời nha các bạn nó đối diện với um, cái cái bức tượng này là đối diện với lại uh, cái um, Royal Albert Hall nè buổi chiều gió rất là mát luôn hơi lạnh luôn đó hơi lạnh luôn đó các bạn gió mát mát lạnh mùa thu mà nắng vàng đẹp ghê chưa thu đã chín vàng đây có một quán cà phê Việt nè các bạn Vietnamese mình sẽ vô đây uh, mình sẽ vô đây uống một ly nước ờ, đợi tới giờ ăn tối rồi đi luôn tại vì uh, đặt quán nhà hàng còn tới 45 phút nữa lận cho nên là vô đây uống cà phê chờ một chút rồi sẽ đi ăn bia Sài Gòn saw that woman wearing those big furry boots at McDonald's. Mm. That's the shop where they sell them in there. Ugg. They call Ugg boots. Look, see in the window there, look. Yeah. Bây giờ thì Kim và anh Tony sẽ đi đến à, nhà hàng để ăn tối các bạn Không biết uh, mình cầm cái máy quay như thế nào mà nó bị uh, vướng lại cái áo khoác Sorry mọi người nha Gracias. bây giờ thì đi qua nhà hàng ăn các bạn nhà hàng của ờ, Gordon Ramsay một đầu bếp rất là nổi tiếng trên thế giới mình cũng chưa có ăn ờ, ở đó lần nào ở Anh thì có rất là nhiều nhà hàng của của ông nhưng mà mình chưa có ăn lần nào we got to go over that way. we took that street. Yeah, this is where all the expensive stuff is. See all the lights up? Let me bring you down here. First time you came. Come on, babe, let's go. We, walked along here. We went to a bar up there. Off the side. This is called Regent Street. This is, this is a nice part of town, up Mount Jacobs. Rather. rồi dạ, đã tới nhà hàng của Gordon Ramsay này các bạn đây phía bên trong bây giờ mình sẽ đi vào trong nha Check outside? No. Because of the heat? No. No? No. Nobody sit outside. Never. the right place, or is it down the bottom? Is it in there or, here? I don't know, I've just... I think it's over there. Yeah, but let me look down there. There's and warm on there, look like. Hey. Yeah, have a reservation, please. Oh, I didn't know there's two, there's two doors. Oh, no. I didn't get Thank Oh yeah, have a reservation, please. I'm going to be money, you'll get it. When cut it? Already oh, cut it? You know Very good, babe. Very good. Come. Please. Thank you. Thank you. Excellent. Thanks. Yeah, honey. Yes. It's the it's the same same one. Bây giờ thì Kim và anh Tony đã ăn tối xong rồi các bạn.